con người đều khát khao đi tìm một tình yêu chân thành đích thực và lâu dài vậy mà đôi khi quá nhiều mối tình hay một cuộc hôn nhân tan vỡ nhanh chóng thậm chí là tan vỡ khi hai bên cũng chưa hiểu lý do mình chia tay thường thường chúng ta nghĩ sai chúng ta nghĩ mình chọn lầm người và thời gian nguôi ngoai mỗi bên đi tìm một mối quan hệ mới nhưng chúng ta lại không biết tình yêu cũng chia làm nhiều giai đoạn nếu chúng ta cứ lấy lý do gặp sai người ra để giải thích cho sự tan vỡ dù chúng ta yêu ai thì cũng phải trải qua năm giai đoạn của tình yêu giai đoạn một ngã vào tình yêu ngã vào tình yêu là giai đoạn biến động sinh hóa của hệ thống cơ thể chúng ta cơ thể chúng ta tràn ngập những kích thích tố như dopamine oxytocin serotonin testosterone và centroen tất cả mong muốn của chúng ta đều hướng về người yêu và cả thế giới thu bé lại vừa bằng người mình yêu thương chúng ta chỉ thấy các đức tính tốt đẹp và sắc đẹp của họ hình dung một tương lai rạng rỡ bên cạnh họ nhưng bản chất của trạng thái hưng phấn các giác quan này chỉ là nhất thời một ngày nào đó nó sẽ chấm dứt và nhường chỗ cho một giai đoạn mới một số người không vượt qua được cảm giác tràn ngập yêu thương này họ mãi mãi đi tìm để sống lại cảm giác này tuy nhiên để xây dựng một mối quan hệ ổn định và xây dựng một tình yêu thì chúng ta phải chấp nhận để nhường chỗ cho giai đoạn mới giai đoạn 2 xây dựng một gia đình đa số chúng ta tiếp tục đi sau khi các kích thích tố trở lại trạng thái bình thường lúc đầu. Giai đoạn thứ hai, tình yêu bám rễ và chúng ta dần dần thành một cặp đôi. Chúng ta xây dựng một gia đình có con và nuôi dạy con cái, giáo dục con là lúc quan hệ giữa chúng ta trở nên sâu đậm hơn. Đó là bước khởi đi của đời sống gia đình chúng ta không còn tiến triển trong lãng mạn nhưng trong quan hệ dễ chịu thanh thản cả hai cảm thấy được an toàn được yêu được chăm sóc được chiều chuộng chúng ta thường có thói quen nghĩ giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của tình yêu nhưng thực tế không phải vậy và khi giai đoạn thứ hai bắt đầu kết thúc nhiều cặp đôi cảm thấy mất bình ổn giai đoạn số 3 vỡ mộng tình đây là giai đoạn cực kỳ phổ biến và không thể tránh khỏi đó là giai đoạn mà mọi sự bắt đầu chật vật hai người cảm thấy bị căng thẳng các chuyện nho nhỏ tác động đến chúng ta chúng ta cảm thấy mình ít được yêu ít được cưng chiều đôi khi cảm thấy mình bị mắc kẹt trong mối quan hệ nhưng nếu chúng ta có thể điềm tĩnh nhường chỗ cho giận dữ tổn thương cáu kỉnh oán giận hai người tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với người mình yêu thương đây là giai đoạn cần sự kiên trì vì dù sao cũng cần phải cố gắng trong khi mọi thứ muốn nói với chúng ta là lầm tưởng và yêu sai người thực tế thì mối quan hệ đang trưởng thành và dần dần từng chút một chúng ta nhận ra người yêu của mình không phải là người lý tưởng nhưng là con người thật của họ khi giai đoạn này kết thúc chúng ta không gắn họ vào một hình ảnh lý tưởng nhưng là một con người thật khi giai đoạn vỡ mộng tình chấm dứt tình yêu sẽ sâu đậm hơn và chúng ta sẽ cảm thấy bền vững hơn giai đoạn 4 âm thầm và bình yên ưu điểm của giai đoạn 3 là bây giờ chúng ta biết xử lý các bất mãn nho nhỏ các bất bình, các xung đột. Quan hệ trở nên êm dịu hơn và chúng ta càng ngày xây dựng một sự kết hợp mạnh hơn, hợp nhất hơn khi các căng thẳng, các vết thương trồi lên. Mối quan hệ tin tưởng giúp chúng ta giải quyết nhanh hơn và trải nghiệm được kinh nghiệm tha thứ và giải hòa đây được coi là một giai đoạn bình yên trong tình yêu như làn sóng nhẹ âm phố và bờ của buổi chiều hoàng hôn. Giai đoạn cuối cùng nên một thể thống nhất. Đương nhiên, cho đến cuối cuộc đời, chúng ta vẫn có các căng thẳng, các bất đồng. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn của mọi thứ đều có thể vì khi vợ chồng đã tìm ra giải pháp cho căng thẳng hay hiểu nhầm thì họ có đủ khả năng để xây dựng một mối quan hệ bền vững sẵn sàng đưa ra các giải pháp và đặt vào vị trí của nhau họ đã học được trong các bối cảnh khác nhau đây là giai đoạn mà hai người thật sự mạnh và có thể bắt tay nhau làm và bình thản chống lại các sóng gió và đau khổ. Không phải ai cũng có thể chấp nhận vượt qua hết năm giai đoạn, nhưng một tình yêu bền vững sẽ đi tới cuối con đường.